Uầy, mọi người ra mà xem này, Hàn Quốc cũng có truyền thuyết đô thị này Tôi cứ tưởng là họ chỉ sản xuất phim zombie thôi Nhưng mà truyền thuyết đô thị thì vẫn phải có zombie Thôi đi thẳng vào chủ đề chính trong video hôm nay Chuyện mà đô thị, phim chiếu dạp gần đây Sơ qua một chút về nội dung của phim này Phim thuộc thể loại anthology hay còn gọi là phim hợp tuyển là một bộ phim bao gồm một số phim ngắn hơn. Mỗi phim có một câu chuyện hoàn chỉnh và được phân biệt với nhau, thường được gắn với nhau bởi một chủ đề, tiền đề hoặc là tác giả. Chuyện ma đô thị là phần 2 của series Godam, là tổng hợp các câu chuyện ma quỷ truyền miệng thuộc thể loại khác nhau, nhưng chung quy loại đều xoay quanh một nội dung và đều dở như nhau. Dở như nào thì lát nữa tôi sẽ phân tích. Từ đời thường đến học đường, từ trong nhà đến ngoài ngõ, có độ dài trung bình mỗi tập từ 8 đến 12 phút. Kết thúc phần 1 đầy sóng gió với số điểm IMDb chỉ vỏn vẹn 5,7. Sau 2 năm thì nhà sản xuất tiếp tục cho ra mắt phần thứ hai với 10 câu chuyện khác nhau với cùng một chủ đề y như phần 1, tiếp tục xoay quanh những bối cảnh quen thuộc như là trường học, đường phố, chung cư. Tôi vẫn chưa hiểu động lực mạnh mẽ nào khiến nhà sản xuất tiếp tục cho ra mắt phần tiếp theo. Chắc là tại kinh phí thấp làm kiểu gì cũng có lãi, không lãi tại Hàn Quốc thì xuất khẩu sang những thị trường khán giả dễ tính hơn như Việt Nam. Sau đây là một vài đánh giá tổng quan của tôi về phần thứ hai này. Thứ nhất là về cốt truyện, như đã nói ở trên, phim thuộc thể loại anthology nên chất lượng từ đầu đến cuối không thể nào đồng đều 10 tập như 10 được. Sẽ có những phim hay và phim dở tùy thuộc vào nội nội dung tập đó là gì với tôi thì tập nào cũng như nhau vì đều buồn ngủ điều tối quan trọng khi nào đến cốt truyện của một bộ phim hợp tuyển là tính liên kết tuy mỗi tập phim sẽ là một nội dung khác nhau một cách tiếp cận khác nhau nhưng mà tất cả phải hướng tới một chủ đề chung thể hiện một ý nghĩa cụ thể riêng về vấn đề này thì chuyện mà đô thị đã làm rất tốt trong việc cho người xem thấy rằng một bộ phim hợp tuyển mà không có tính liên kết thì trông như thế nào đúng vậy nó là một mớ hỗn độn gồm bối cảnh nhân vật câu chuyện túm lại là không có điểm chung rơi rạc như thế nào thì tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy bằng việc đánh giá từng tập trong tổng số 10 tập của hai phần này Tập 1, ma trong đường hầm. Ý tưởng y như tập 2 của phần phim thứ một nhưng mà cách triển khai thì lại không rõ ràng lắm. Chắc là do thời lượng quá ngắn nên là nhiều chi tiết tôi làm cảm thấy hơi bị thừa. Ai đi xem thì chắc chắn sẽ thấy. Vì phim này rất ngắn nên là tôi sẽ không spoil. Jump scare trong phim thì khá là dễ đoán. Điều đang nói ở đây là cái kết, cái kết bị cụt, xem xong bị tuột mút. Phim kết thúc nhưng mà sau 8 phút thì tôi vẫn chưa hiểu mình đang xem cái gì. Tạo hình con ma cũng làm chưa thực sự tốt, có thể là do kinh phí thấp. Nhìn poster thì rõ ghê mà xem thì hơi thất vọng. Chấm tập này 3 điểm. Tập 2 Ma Váy Đỏ Cốt truyện phần này gãy gọn hơn khi liên quan đến chủ đề bạo lực học đường trong quá khứ. Nội dung ở mức tạm ổn, tình tiết cũng logic nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở mức an toàn và không có điểm nhấn cụ thể. Chấm tập này 5 điểm. Cao trào của cả phim là nằm ở tập 3 Ma sâu răng Cái này con ma nó bị sâu răng ấy chứ không phải là tên Hàn Quốc đâu Ý tưởng của tập này khá là hay Đặc biệt là đối với những người mắc hội chứng sợ tới nha sĩ giống tôi Và khá khá những người khác trên thế giới Những chi tiết kiểu máy khoan trong phòng khám Góc quay lấy điểm nhìn từ trong miệng Nói về mảng này thì đạo diễn làm rất là tốt kiểu bị ám ảnh bởi những thứ có sẵn trong tâm lý ấy. điểm trừ ở đây là cái kết cốt truyện đang rất ổn áp nhưng bên kịch quay xe còn phát sang để giải xác sống chắc là do phim quá ngắn nên là không nghĩ ra cái gì hiệu quả hơn sau khi xem tập 3 này thì tôi rút ra là ngon bổ rẻ thì chắc chỉ có bún đậu chua láng trong tập này 7 điểm vì ý tưởng tốt sau đó chúng ta sang tập 4 mà bạn thân tương tự như ở tập 3 ý tưởng ở tập này cũng khá tốt và độc đáo đề tài đồng tính được lồng ghép khéo léo hình ảnh đẹp góc quay được Lúc xem phim thì tôi sẽ tưởng nó giống với tập đầu tiên của phần 1. Thật may là điều này không xảy ra. Tập 4 cũng là bối cảnh học đường với hai đứa con gái nhưng mà câu chuyện không còn xám xí như ở mùa trước. Tôi cho tập này 8 điểm vì diễn viên xinh xinh vãi trưởng. Tập 5, 6, 7, 8, 9 tôi sẽ gộp chung vào một mớ và có vài lời như sau. Cảm giác xem mấy tập này như kiểu bạn xem quảng cáo giữa phim ấy, kiểu nó nhạt, nhạt vãi. Chỉ có điều quảng cáo hơi dài, dài hẳn mẹ một tiếng đồng hồ. Nội dung thì không có gì cuốn hút, điểm nhấn chỉ là vài đoạn jump scare. Thời lượng cũng ngắn hơn các tập còn lại. Thêm một thiếu sót lớn trong năm tập này là mấy quả tên tai tổ mỗi phim, nghe tên là biết được 99% cái kết, không cần phải xem tới cuối. Theo tôi nghĩ lý do phần lớn người xem chê phim dở là do khác nhau về văn hóa. Nó khá là giống trường hợp chuyện ma gần nhà, cũng là một quốc gia nhưng mà chỉ do khác miền thôi nên là vẫn có người không hiểu. Nữa là cái phim này ở tận Hàn Quốc xa xôi. Và cuối cùng là tập 10, Escape Room. Khi bắt đầu tập 10 thì tôi khá kỳ vọng về tập kết này vì mở đầu cực kỳ thú vị, lấy bối cảnh trong một trò chơi giải đố, số mệnh của người chơi dựa vào IQ của họ, diễn biến câu chuyện, tâm lý nhân vật và việc xây dựng những câu đố đố được làm rất tốt tuy nhiên thì vấn đề vẫn là cái kết thay vì cho người chiến thắng còn sống và để người xem tự trả lời câu hỏi là những người thất bại sẽ ra sao kiểu tự nghĩ trong đầu tự suy ra ấy biên kịch lại đi theo cái hướng là để họ chết hết khiến tôi xem xong thốt lên rồi. thế rồi à hết rồi à Tóm lại là câu chuyện mỗi tập đều làm chưa tới ở một điểm nào đó và đều có khuyết điểm chung là cái kết bị đuối và nội dung không ăn nhập với chủ đề phim cho lắm. Tiếp theo là khoản nghe nhìn của phim. Phần CGI theo tôi đánh giá là khá giả chân, chắc là tại kinh phí thấp hoặc là do tạo hình ban đầu của mấy con ma có phần quá lố hoặc là tổ phục trang có bị non tay. CGI đã thế, CGV thì còn bonus xen cho tôi một cái màn hình bị mờ như là app filter của Instagram. Bỏng nước thì vẫn ngon như mọi khi nhưng mà chất lượng màn chiếu của mỗi cụm dạp thì kiểu khá là giống 10 tập phim của cái phim này, chất lượng không đồng đều. Mong là CGV sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ trong thời gian tới. Quay lại với chủ đề chính, những phân cảnh kinh dị trong phim cũng chỉ quanh đi quẩn lại đèn nhấp nháy với nhạc rùng rợn. Vì thế nên không thể nói rằng chuyện ma đô thị là một tuyển tập phim kinh dị nặng đô như những lời xích đinh trên mạng. Để kéo được người xem ra dạp thì chắc là sức hút của phim vẫn nằm ở diễn viên. Phim quy tụ một loạt những gương mặt K-pop mới nổi với ngoại hình vô cùng sáng sủa, không như khả năng diễn xuất của họ. Đã thế đạo diễn còn lạm dụng những góc quay cận mặt khiến người xem nhìn rõ khuyết điểm này hơn. Vừa rồi là những điểm cộng, điểm trừ của chuyện mang gần nhà mà comi đi xem phim về nó viết ra sau đây thì tôi sẽ tiếp tục nhân chia và mang ra bản cân để so sánh với những con phim cùng chủ đề này mà tôi biết nói đến tuyển tập phim kinh dị thì gần đây có chuyện ma gần nhà sản phẩm cây nhà lá lành đùm lá rách của Việt Nam. Mặc dù mang tiếng xấu là kinh phí dành cho phim 3 phần dành để sản xuất, 7 phần đem đi sitting, nhưng mà tôi thấy cái phim này vẫn hay hơn chuyện ma đô thị. Mặc dù phim không liên quan đến nhau nhưng mà ít ra còn đúng chủ đề là những câu chuyện dân gian và truyền thuyết đô thị. Điểm tiếp theo tôi thấy là điểm cộng của chuyện ma gần nhà so với chuyện ma đô thị đó là số lượng và thời lượng của mỗi phim. Nói không phải là để tự bỡ đít Việt Nam nhưng mà nhà sản xuất Hàn Quốc đã quá tham lam khi mà nhét cả 10 phim với mỗi phim là một cái kịch bản nham nhở vào trong một bộ phim chiếu dạp dài hơn 2 tiếng. Thà là đầu tư hẳn hoi xong gói gọn lại lại trong tầm 3 4 phim gì đấy thì có khi lại mang lại hiệu quả tốt hơn. Mạch phim vừa mạch lạc lại còn dễ truyền tải đến người xem vì sự tập trung chỉ dành cho 3 đến 4 phim thôi. Cũng trong thể loại anthology gần đây còn có Love, Death and Robots, tuyển tập những phim hoạt hình kinh dị của các studio trên toàn thế giới, được đầu tư kỹ lưỡng từ kịch bản đến hình ảnh, một điểm sáng cho dòng phim anthology và còn rất nhiều những phim hay ho khác nữa. Như những bộ phim này dưới góc độ của người đã từng xem những bộ phim kể trên thì hơi quá đáng, nhưng mà tôi vẫn phải nói vì những người xem như chúng ta được xứng đáng hưởng cái gọi là trải nghiệm điện ảnh đích thực. Túm lại thì tôi và chuyện ma đô thị không có duyên duyên với nhau. Cả hai đã có những trải nghiệm mà không mấy tốt đẹp trong suốt 2 giờ 2 phút và tôi đoán là nhiều người xem cũng thấy thế. Phim chiếu từ 15 tháng 5 và vẫn còn đang chiếu tại một số rạp. Nếu bạn muốn kiểm chứng những điều tôi nói thì đừng ngần ngại sách mông đi xem.